Hello Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Mọi người ơi, có khỏe không nè Là hiện nay là rất nóng nè Là mệt mỏi Nhưng bây giờ là ở vùng nữa Nên mình đến ở đây, quán ăn út nha Địa chỉ là 611 xếp 36D Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh Tại sao mình đến ở đây thì quán này là được giới thiệu trên mình á top đen quán mì quảng Sài Gòn á trên trang đó giới thiệu 10 nhà hàng á 10 quán á nhưng mình trồng đây ăn ướp nhà đây đây là bây giờ là hẻm á làm đầu tiên đến ở đây đèn khi đến ở đây thì đã lạc đường ở đây khu vực này là có chung cư cũ á nên rất thú vị là bầu không khí là tốt nhé hiện nay người ta khó đi du lịch do corona này nên bây giờ đã trong quán này quán này là của món ăn mì quảng là minh trung nên hấp dẫn đi thôi nhé biết rồi nhưng mà quán đặc biệt và lồng lồng biển khúc này là như thế nào What? mình biết bên này là có thể hình như là hình như là ở Nhật Bản là cũng có sốt nhiều thế tư này là của sốt cà chua này ừ. nè ăn rồi bỏ ra dạ, dạ. bỏ sốt tất cả này à, để làm tiếp dạ. và <laughs> có vẻ là ngon nè à, đây Jaca. Yeah. Gallo. Yeah. Hit. thịt Yeah. Hit hail. Yeah. Con. Trung Quốc nè. Thịt heo à? Wow. Wow. Một nhiều rau rồi. À? Yeah. Có vẻ là ngon nè. Em có thể bỏ thêm sốt. tất cả các nguồn chất bọc nước chanh rồi nó phải bỏ thêm tương ớt Nghe hả? Dạ mình cay à? Ít cay Ít cay à? Tương ớt Đã trứng Ồ Ít Ồ, ít cay à ừ. cay mà hơi hơi có ngọt bên Nhật là cũng có các ăn như thế này nhá là maze soba khi ăn maze soba thì phải làm như thế này Nó ngon Thiệt thiệt Ngon mà Ồ oh. Thì Cứ thực ra Thì Trước đây mình đã Mình quán ở Đà Nẵng của người nước ngoài là cũng có cay hơi hơi ngọt nhưng mà có ít cay ngon lần đầu tiếng ăn à, đi quán bò và trước đây ăn mình cũng cũng là có biết nè nhiều ra được cắm ngon rồi xôi mì này rất rất mềm mềm ăn đơn giản thì cái này có nhiều rau thì rất ngon và rất thiệt sự <clears throat> bỏ hết này hơi thôi à mà nhưng không sao đâu nhưng ngon như là mì quảng ở đà nẵng là có nghe bột nhá. ừ, cái này không có em mì quảng đà nẵng là hơi hơi là có màu bạc cái này không có là không có vị nhẹ tại vì là mì quảng đặc biệt không phải là bình thường mọi người ơi mình có một tác phẩm là khi tầm mình quán thì luôn luôn cũng có ban đầu đúng không ạ nó là thành phố cái này ít cái tại vì là cái này là mình nghĩ là tương ức bình thường tương ức ngục nhé cái này có nước mắm cá dưa cái này là ngon tại vì là có nhiều rau này rau này là ngon à, à tươi nhá thơm nhá và xôi mì này là rất rất mềm và ăn cũng nhãn được nhá nên rất ngon và thêm nữa chanh này tại vì là em đã bỏ hết sốt này thì hơi hơi đậm thật tiếp theo cái này nó nhỏ than à wow nhưng mà cái này là rồng biển à. đặc biệt Nhật Bản cũng có cái này à, giống như là Tokoroten à. Tokoroten là không biết tiếng Việt diễn comment là hơn 30 điểm nhưng mà vẫn còn là con chậm 80 điểm siêu à, theo Kazu là là bốn trăm sáu điểm yeah! tại vì là mình là bỏ quá nhiều này bỏ sốt quá nhiều quá là đậm đà kết quả là rất ngon nhưng nếu mọi người chưa ăn mì quảng ở Sài Gòn thì hại lắm và hãy ghém ở đây nha và rồi cảm ơn đã xem chương trình này nhé nếu thích video này thì like, share, subscribe nhé các bạn tiếp theo là Kazu nha